chào bạn hiện tại thì ờ, mình đang ở đầm trà ổ một cái đầm mà cũng là lớn nhất uh, phù mỹ nha các bạn giờ mình đi hôm bắt đầu anh đừng rồi. Dạ. Ôi trời, này khá gặp gần luôn lần đầu tiên mình mới đi ra trong đầu <laughs> đó các bạn còn ở quy nhơn nó lần đầu tiên dạ. con ra đây con nhận ở đây nó đẹp rồi họ đi mùa nước lớn à, à thấy không đi mùa nước lớn cách đây tầm uh, à, 25 phân thôi cản là dạ. tiền này cách 25 à, phân khá, khá nguy hiểm luôn lười à, lừa con lười lại dưới dạ. chỗ chỗ nào ở đây này nó nó thẳng lười đây này với nước này dạ. nước này đi đường là cái đường là lùa nó rong rong nấy luôn rong tuyệt vời luôn á vì vô hình chú không dạ hình chú vô không có chứ <laughs> trên mạng là có chú luôn à dạ hả có đó cha là dạ, dạ. cái, cái, cái vụ mà mình vừa treo mình vừa hát hát hò <laughs> thôi mình là mình đâu có đầm này thì ờ, nó nó có nối tới cái đầm nào nữa không chú cái đầm nó ra biển đầm ờ, thằng ra biển à ừ, không biết đây nè biển nhưng mà này mùa khô mà chú nó không ra luôn không, không ra luôn à mùa khô cũng không ra có cái vô, vô khổ lắp lại à thăm lên luôn ở đây nước lợ nước nước nước lợ con xuống về nước xe đúng là nước lợ ở ờ, ngay nước ngọt dừa cá cá cá rô phi đủ nước cá trình ừ. con sâu đâu rồi khúc của mày còn cạn cạn ngoài kia có thuyền ngoài kia bạn thì nó nó nó cái điện hơn tôm này nó ở trong trong mấy cái đìa này ngoài tôm này nó ở chung quanh này hết chung trên cái này là hết mấy cái lờ nãy là bảy tôm bảy cá cá nhỏ tôm cá mua ghẹ nó vô hết á mấy con gì nó cũng vô Ồ, oh, dù mình à, đi đã à, đi xe vừa cách à, chứ không phải là bốn năm trăm mét rồi bạn. Được. cảm giác nào duy có mũ này nè có mũ trong trong này nè giữa giữa giữa ba lô có mũ đâu này cái này các bạn thấy răng luôn nè đó thấy không giơ tay ra tới nước luôn đó rút rút rút gì vậy đảo cù lao đảo dạ. lao đảo à. đảo gì chú đảo gọi là cù lao đó là cù lao ừ. đó là là nó rộng ờ, khoảng bao nhiêu chú nó nó xung quanh ờ, rừng cây nó lại ừ. còn cây số ừ. chú ờ, có, đảo con kia cái cù lao giữa giữa đầm bạn mọc lên dưới đầm á, đương tranh chấp mấy lợi mấy... trên này trên đó cũng cũng có người ở chú đó. à đường ra là phải mình phải chèo kia ra có đường ra không đường đỏ à, cái đường ờ, đường đổ bê tông gì à với cù lao đi à, rồi, rồi. xíu nữa lái xe mà đi cũng cô ờ, đang thu lời mình lấy lời à? sẽ đi mình à hả ờ à, du lịch này này này là là là, là, là lờ này là bắt cái gì tôm tôm, tôm cá tép hết cho dừng dừng lại con quay xíu coi quang dạ ờ, quay vào đấy con quay xíu cô đang thu lừa bạn ừ. có tôm cá đồ gì mình cũng không biết mấy này đâu à, mình, mình dân đồng bằng chứ mình đâu phải dân uh, ai đâu đó. Cá, mú nó ở này. Ồ. Oh. Ây da nguy nguy đạt hả đâu đang đang đang thả đó đâu cá dạ, bầu phất đem lát á lúc bự nè ờ đó bự cảm ơn quay với bạn xem đó đang đang thả đó ờ. này uh, sáng giờ của cô đó ô ờ, cá thác lát nè ô ừ, thác lát tôm còn còn tôm ô <laughs> lâu lắm rồi nè đây là tầm uh, mình uh, hồi nhỏ rồi mình mới thấy chứ bên này đúng không tầm đây là bún này các bạn ra suối rồi bạn không có mấy cái này đâu tầm đây là bún bún tôm đó con này cái này đầm tôi đầm chứ đúng ồ này cũng thác lát luôn à lát mà dạ. nhỏ này là gì con ngựa ngựa ngựa bóng à ừ cá ly thi nè bạn bạn biết cá ly thi không phi phi con phi con à, à cá ly thi à dúng dúng đây Duy coi nè Được, cái bóng bóng con dài dài ờ. bóng ờ, khá khá nhiều loại luôn mà Ồ, cái bóng này à, cái, cái, cái tôm đấy là nó bún ờ. nó ngọt ừ cái tôm ờ, này ờ, thì ừ nó nó nó bún các bạn tôm đất tôm đất ờ, đầm trầu không ừ, đặc sản của ờ, đặc sản của, của, huyện Châu Trúc à, của, của Châu Trúc chọn á, chọn bún tôm đài đài tôm chọn các bạn à. tôm là cái video lên. trước mình đã quay rồi các bạn ừ, bác lên làm liền dạ. đói đặc hại gì đó ngon lành đó à. Dạ. ừ cô làm cái này lâu chưa cô <laughs> cô làm hầu giờ ừ hầu giờ là hầu giờ luôn à hầu giờ như cô đã làm này là là, là là là như là cái thu nhập trứng đó hay sao không thì tính, cô, tính luôn. cô ý cái kề cả không dạ. thấy công này cái bữa được vài trăm cái bữa hàng trăm rồi vậy ừ. bữa trăm thì theo mùa ờ ừ, tùy dạ. mùa mùa nhiều rồi nó, nó mà giá là này là mùa khô đúng không con này mùa khô chứ không phải mùa mưa mùa mưa nó mùa nhiều à? mùa không à? mùa mưa nhiều hơn mùa mưa nhiều hơn ừ, dạ. mùa khô ít hơn mà cô ừ. đang thu rồi, cô có thu rồi. Ờ. Ờ, Còn ờ, kéo kéo đi, em kéo lời để cho nó gây cô cô cô thôi. À, vừa làm vừa kéo đi, vừa đã chuyện vừa ké. ít khô, ít không mùa mùa nước. Yeah. Mùa nước đài này. Ồ, đang kéo lên. Đó tôi hai xung quanh. Đó, lúc là cô làm ờ, cái này ờ, chắc ờ, từ nhỏ <laughs> rồi từ nhỏ dạ. dạ. yeah. Dạ. nhà cô đông người cô nhà cô nhà cô ba đứa con ừ. hai vợ chồng chồng đi đi cung lớn vậy là đi làm hồ rồi dạ cô làm thêm dạ ừ. dạ con ở hội an cô hội an là huyện hội an cô gần dạ. à. dạ đi chào đi du lịch hay dạ đi ừ, quay uh, video cái sự này cho mấy bạn xem dạ. cô làm là này tới mấy giờ cô nghỉ cô ừ đêm cô có có có, có, có kéo không cô bây giờ chiều tháng mai mốt rồi mới lá lại à làm gì như vậy ừ. ngắn như vậy nè mấy bạn thành phố chứ không biết đâu ừ. mình đồng bằng mình đồng bằng mình còn ờ, thấy lạ lắm nè <laughs> <laughs> quê được vậy dạ. Đó, dù cứ à, đẩy đâu mới con qua đây dạ. chỉ con qua cái nữa ok chào dạ cô luôn á à, chúc cô sức khỏe à. làm à, làm nó càng ngày càng có à. Dạ. tôm lúa tôm nó nhiều ừ. cái gì mày cái gì mày cái gì oh à, thường vậy là mình, mình không không thôi còn lại chúng ta thấy chúng ta thấy chúng văn của mình nghe nghe nghe là cá to cái lỗ chui vô ok thôi chào tạm biệt cô mình tiếp tục ờ, cái hành trình của mình nè à. rồi cứ dẹp lên nha giờ cái đây là tất cơm này con dạ. yeah. đây này cái này cái này cái này cái tôm này coi bên nào con lấy con dơi lên dơi dơi dơi lên gì con gì vậy hả gì gì cái gì em nhé gì dơi lên dơi lên hòn tới chứ rồi vậy là đi quay quay quay trong trên nữa rồi đây là đúng trong trên luôn quay quay đây nè lăn lăn lăn cái gì vậy cái dẹp cái dẹp đánh tôm

cái này kia có cái này có đâu cái này kia có ok tôm rồi ừ. này là cái lờ chú cái này là cái dẹp cái dẹp còn cái kia là cái lờ ừ. này nó cái nấu nấu nấu thôi ờ. bên đây bên đây bên đây bên đây không bên đây thả thả bên đây cái thuận thả thả đây thả đây đây bên đây một bên đây làm theo đi làm theo hồi này uh, hiện tại bây giờ là thời tiết rất là đẹp trời trăng xanh à. Ờ. tầm uh, ờ, 9 giờ sáng tháng 10 tháng 10. Ừ. tháng 10 9 10 là mưa, mùa mưa nước lũ. Mùa này là các bạn đi thăm hay đi chơi đầm hay tuyệt quan. luôn, tham quan. Khá là là tuyệt luôn. Đó, bạn mình nó đang hạt và hạt đây. Đứng đứng, đứng, đứng, như vậy nó cua lớn không cua cũng vừa thôi dưa đây là ta lấy rồi sáng rồi cho nên vừa nó không nhưng sáng là có có tôm cái nhiều lắm vô bạn thấy muốn đi chưa bạn cứ đến uh, châu trúc cho rút vô Mỹ ờ, làm... Ờ, bạn ăn bún tôm xong là các bạn uh, ra lấy có chú uh... à, ờ, có chú tao à. ờ, ra chú, chú làm hướng dẫn viên luôn các bạn đó rồi đấy là gọi tour của chú luôn các bạn thằng đi là cái bạn đó hướng dẫn các bạn đó này gần này có ghe tàu hỏi gì không chú nó à. to tôi gần nhất cái này có, có, có, có. ga này là gọi là ga gì chú ga, ga vàng, vàng vàng phú à ga vàng phú gần này có ga vàng phú các bạn hay là các bạn đi, uh, đi đó đó tàu lửa các bạn đi ga vàng phú từ rút thì trong ờ, cách nhập có ba cây số bốn số yeah. Dạ. còn nếu đi máy bay thì ra vô dạ. sân bay phục yeah. sân bay phục cát ừ. còn muốn đi xe xe đò thì xuống cái ba tâm trực bình dương xuống anh từ đức hỏi ai cũng biết hết bạn thấy ờ, phao nổi không bạn đó là một uh, ờ, đó, cái dịp ờ, người ta thả đó trong đó tôm cá rồi đó lấy rồi ta lấy sao mấy mà là cái đầu ngù con là cái ngù cái, cái đầu ngù người ta làm dấu đó yeah. Dạ. làm dấu để cho nó khôi lộn không nhiều khi nó tối người ta ra điểm đứa người ta lấy lên dạ. yeah. cái, cái, cái đầu ngù người ta lấy giờ giờ, giờ chống lại cái công văn cái cái cái, cái chú kia này chú đừng lấy gì này có tôm nhiều lắm dạ dạ chú đừng lấy gì còn không biết cứ chú cái chỗ nào có gì hay chú ờ, quay lại ờ, như là mà chú đang giới thiệu ờ, quê hương của chú vậy dạ. đẹp đẹp về đẹp về à. nói chung ở đây là có trình có lương có cá đủ đủ thứ món dạ. đặc sản trình trình trình gọi là trình đen trình muôn à, trình đen trình muôn à, ừ, trên trên ờ, nói chung quá trình mùa đông thì quá trình quá trình dừa nó hiện hiện giờ nó là năm trăm rưỡi sáu trăm ngàn một ký à. à chỗ này ờ, nếu mà mình muốn ờ, dạ. mình muốn ăn trình là chỗ này chú yeah. Dạ. đi ra ngoài đó ừ. dạ dạ à bên cù leo nướng tại chỗ luôn làm tại chỗ luôn à mình đặt hàng là đó. Mới trình thì mình muốn con thì có năm trăm rưỡi ngàn là mình là một món nướng hay là món xà lăng dạ ừ, đặc sản ngồi ngồi mấy cái chồi đó gần đó cái chồi dạ. này không thấy chim cò đâu hết nè chim cò gì nó bị rồi sáng nó đậu rồi sâu quá hàng sáng nó đậu nó ăn, ừ, ăn ngoài này có vẻ sâu hơn bạn cái này cái này dưới dưới ra ngoài sâu lắm luôn không chú à, cạn con cạn này, cứ một mét ờ. nước à, mét rưỡi à nước thấy mà cũng thấy ghê ghê nói chung mùa này mùa này nó cạn rồi nó ra nước hết ra về, về, về, về biển rồi dạ. cái này cái, cái đảo bây giờ tôi đưa kênh chắc đó là cái mấy lợi mấy châu yeah. Dạ. để danh đảo chuẩn bị nó mở khu du lịch đó. à đúng rồi đúng ừ những đường đố đường đường đây từ ở đây từ đó vô trong mấy lợi nếu du lịch đã này lần siêu lạnh nó tự lên à, chỗ này kia có, có cái con gì không chú con chim chim gì chú con chim ờ, ờ, ờ, gì chim là chim gì mà đây chim én hay chim gì đó đây cái mồi đó quỳ quan chim quan chim nó chim đứng quay quan gì đó đấy đẹp có hai con mà à. này một con mà chú kia sẽ test ờ, thử này đứng lên đứng lên đứng lên thường lên có lấy cây này còn đây trống sao trống mà đi trống đứng sao mẹ mình mới ờ, vô nghề mẹ à. Dạ. đó cháu này sao không tới đâu dạ. đứng xa lên đứng xa lên ơi lóng lóng đường rồi mày ôi trời mình đi ngược luôn à Bây giờ nó khó nè không đơn giản nhưng mà bây giờ mình làm nữa mà phải xào quá suy nó đơn giản mà khó thôi dẹp dẹp dẹp dẹp để nó làm rồi chưa xe chú <laughs> công việc ra đúng thì mình chịu khó lắm không có chuyên nghiệp đâu rồi chú hai là chuyên môn là hai là chung là bốn sức của tôi này nè chúng nó ta thể hiện cho mày coi giờ chiều anh em mà chị em nào có thích tôi cứ ra đây mà đi du lịch tôi đây, đây, đây. có cho thuê chèo tự trống luôn có luôn cho thuê chèo luôn có thuê chèo ờ, kèm theo các áo phao ừ, có luôn không mùa này không cần áo phao <laughs> mùa đông mới cần mùa này mùa cạn. bạn nào muốn hẹp khó ờ, chiều thì các bạn ra đây à, bữa hướng dẫn luôn các bạn <laughs> ra đây tôi sợ nó sẽ chìm nên là đi, chìm mình cho mình uh, biết bơi không bạn bơi lên mình đi mình không phải gỡ phao đâu còn thằng này nó nó chìm luôn à có gì là nó chìm rất à đó, giờ gần tới uh, gần tới đảo gần tới cái đảo rồi bạn đảo hay là cù lao đó cù lao trồn và đây là hết hết hết hết chỗ đi chơi à. không đây là khu cuối cùng này khu vườn cái hướng này giờ ta chuẩn bị ta làm cái cái vườn sáng ăn bún xong rồi chiều ra đông tới chiều xong rồi ăn xong rồi chiều về khỏe cá không? Cá không? Nó, nó, nó, nó em được cứ nó quằn quằn ở chỗ cái điện dạ quay mấy cái điện này xong phải gần không dạ gần lại được không cái lại gần không không được giống thấy cái mấy kia mấy kia mà nó hơi mờ chứ không được chích điện sâu luôn chích bình chích bình chắc tôi chất điện là hiệu quả nhất nhiều không mình mình mình quay qua đó rồi mình về chút thôi đừng khỏi khỏi qua này không hay uh, đẹp cái này đẹp không hả bên này đẹp à dạ đây đâu bây giờ bên đây là như là một nghìn là bắt lương bắt kích người ta nó nước cơ nó hết đó bên này uh, mấy là số đèn chim rồi à? mình cò chim trắng trắng trắng các bạn hả dạ lén làm ngoài là dạ nghe ở đây nó có cắm mấy chị cắm đó là miêu sinh rồi sợ mình giả dạng thấy còn còn một cái máy cái phim này là mình thử dạ chị <laughs> không tám không đi nó vậy là lại đánh mình nó có đây nó xuồng mấy vậy. vậy con vô khu lịch đây là đúng bài không cần che năm cáo nãy giờ đi uh, chắc cho em coi điện thoại nữa bây giờ tầm uh, nửa tiếng rồi bạn 9 giờ oh, shit. bất hình là gì bất hình là tôi chứ bó tay được. họ này rất là đẹp luôn bạn, mấy cò. Ôi coi coi trúng cái cây à, thôi. Quá chuyên nghiệp luôn. Chú ơi chú. có mấy kẹp. Mấy kẹp này làm gì chú? Cái này à, đang làm à, lưới với đó, tên làm cái cái thằng lưới đi tôi vô con tôm cá vô cái này theo vô kẹo. chú kêu là cái gì chú là cái ở đây tôi gọi là cái đen đen à đen làm gì chú đen để bắt uh, lù trình Trần dạ. hả? Lù... Hay là người ta nuôi trong đó chứ? Không. Mùa mùa mùa đông là ta con nó theo theo nước xuống đó ống gì đó. Đi theo cái bãi cái cái đàn nó chui ra một một chỗ thôi. Chui vô lòng luôn chứ. Vô lòng luôn cái lòng. Thấy bắt đầu trên Bộ này khá nhiều cò bạn. Ở ngoài sông nó đắp cát. Đây chui lòng nó theo cái nó theo nó ống nước nó theo nó vô. Mình đi vô đó. Dương không có ra. Nó bèo uh, sen, bèo bèo khá nhiều. Quá trời luôn. Bèo họ súng luôn. Oh. Này như về miền Tây chứ. Ờ. <laughs> không. Xin uh, giới thiệu bạn đây là chuyến du lịch uh, về miền Tây các bạn. Về miền Tây sông nước là. Ờ, đây là là <laughs> người khác miền mà. Tây của miền Trung. À. Ờ. miền tây dưới leo miền trung miền tây dưới hồ hồ, hồ ờ, đầm trà ông tại vì chúng tôi chuẩn bị là vào đảo ờ, cụ lao rồi để tham quan còn nói chúng tôi chuẩn bị vào cụ lao để tham quan à, hiện tại uh, uh, chuẩn bị uh, thuyền của mình uh, cặp cù lan các bạn cù lao cù lao giữ uh, giữ đó cái này là cái đường uh, đường người ta mới mở vô uh, để chuẩn bị người ta làm khu du lịch đó bạn chứ trước đó, trước đây là không có đó bạn thấy cảnh nên thường cái này ờ, ở trong nó vớt mấy cái này về nó phơi khô cho cá đúng rồi ừ. cá làm củ làm mì làm lại là kiểu ừ. nữa dạ. vâng thấy không vâng cho cá ăn nữa bạn ăn được các bạn ăn luôn thôi bạn mình chuẩn bị ăn luôn rồi thử luôn à này phơi khô rồi cho cá ăn gì các bạn không biết đâu làm cá à làm cá mà cho cá cũng được mà bạn thấy không ăn rồi má ừ. bạn mình uh, chuẩn bị nó, nó nó đi ra nó gọi là nó đi nó nó chuẩn bị nó làm uh, nó <laughs> nó giật bèo gì ở làm cám này gãy gãy coi sao gãy nổi thiếu oxy còn ai nặng cho cho trống chết cực chết luôn nặng này ừ, nó rong xuống nó nặng nặng lắm nặng chè nước giờ là cao rồi chú thì là mấy giờ nó lên nữa à, có riêng riêng loại riêng cho cá nè bạn có muốn ờ, hạt một khó sinh tồn không bạn? Dưới đây ngồi này bạn ờ, hỏi tới ờ, uh, bạn mình nó nó chuẩn bị nó sẽ ra làm à, thử thách uh, à, 24 giờ ở giữa đàm trà ôn <laughs> ăn rượu với ăn cá đúng không <laughs> này nhiều rong nên uh, di chuyển rất khó bạn bây giờ không có nữa. thấy lục bình không cả một dải dài luôn con này ca lớn chắc nhiều lắm cù lao đầm trảo cù cù đầm trảo không thấy gì bàn quá trời qua qua bên kia luôn đó chú mà không thấy hả không thấy gì cá nó bơi không do mà đứng đó mình à đúng thấy chạy cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cù lao đầm trà đây là cù lao ờ, đầm trà ố của cho chúng tôi đã ra làm bớt đó thì là như vậy trà ổ không phải trà ổ trà ổ trà ổ là quay miền tây buông qua đó được rồi chú trên đó nhiều như cạn là đứng kia coi cái bờ cầu rồi bác đi nè má má còn lòng mát má trời mát luôn ồ đèn cá thưa bạn cá kia cá kia ui bài bài luôn bạn thấy không cá rô đó à bên này cũng có bạn bên này đầm không có Ồ, Phía này còn đẹp hơn bên kia nữa Hả? Ủa nghĩa là hồi đây làm quy một cái đầm người ta đổ cái đường lên Đúng không? Đúng rồi, cái đầm, cái đầm kia đầm Vậy là mình vô, vô, vô, vô, vô ờ. Rồi xây cầu đẹp khu du lịch của ờ, Của Lan thì bây giờ mình sẽ đổi MC bạn rồi MC chính các bạn đang ngồi đây, này sẽ tiếp tục giới thiệu ờ, về đầm trèo của bạn phía này là nói chung là MC ờ, là chuẩn bị cũng tới đây ở các bạn sẽ trụ trụ ở đây làm khó sinh tồn mà biết giá biết cá sấu đâu mà bạn thấy không này có lồng mới nữa có cái, cái cá này đây nè cá chết à nhưng mà ô nhiễm quá à? chết cá chết trắng trắng trắng à bấm người ta bấm ờ, bấm bấm điện nè thì cái này dùng trước này. chỗ này đúng dùng đầm này nữa nửa cái này là hướng kia nhiều hơn bên kia thích rêu câu được không nước bên này hơi độc độc ừ, nước này độc sói đóng sạch đóng sạch ba cái đất đá là hơi đủ nữa thì uh, yếu là làm bờ rễ bờ ghè yếu là làm rễ gì làm bờ ghè đi, nó một cái bám đất lên dưới đó không cho mùa đông nó sập cùng chung nuôi chắc đấu đấu cái à, thế giới gì ừ. rồi các bạn mình mới à, bạn mình mới vừa con cá cá vậy Cà rô Luôn á Ờ Cầm coi thả ra thấy Bỏ vô ghe luôn Woo. Thả xuống Ui dù dù dù con này nó biết nhảy các bạn Các bạn thấy không Hả Combo nhảy luôn Ui giời Vậy giữa cái này còn có không Tiếp tục con này không có có Ê, có cá nhỏ chơi mày luôn cho dạ luôn vâng. ồ quay luôn quay quay luôn quay luôn ấy nó rách lưới rồi rồi thằng này đúng ờ, kinh nghiệm nó non lắm nhỏ quá mày tao cá to à. Uh, cá to quá bạn ơi Giời ơi Ăn không? Này người ta bỏ vô nhữ với ta Con này sao không giống con nào đó Ôi giời con này nhảy ghê quá Biết không mày làm clip bỏ vô cho mày Ừ <coughs> Đây là bỏ này kéo kéo kéo ở đây nước tôi bỏ vài cái qua mày không chuyên nghiệp gì hết đi nhiệm vụ chuyên nghiệp chứ vậy dạ. ờ đấy đấy đấy catch grab ui con này đi rồi chết rồi này mệt nó nghỉ rồi bạn mệt quá đi nghỉ ui ui rồi ơi ba con bạn ô nhảy ghê mày ba con này đúng làm đúng đấy bốn con nghĩ đi bình tĩnh thôi từ từng con thôi không không dám chọt tao từ từ con nó chọt đeo á này nó không có cái, có, có cái, cái mở ra cầm cái đầu nó thôi dưa gì cầm cái đầu nó thôi thì cái đầu mà nó nó, nó bung lụa ớn quá ui giời nó đâm Đó, bạn mình bị đâm vô cái tay rồi bạn xì xì méo rồi. À. kinh nghiệm nó bây giờ nó còn ái lắm nay lắm đó nó niềm nó bây giờ bắt đầu nghĩ uh, ờ, samba rồi đấy chim gì mà đỏ à? đỏ ốc mở mở mở ừ, đặt cho đặt máy lời này chắc bắp luôn hả chắc chỗ này chắc quá mày chứ không có rồi sao biết vậy thế mày thái luôn out here. Ok vậy là chuyến đi ờ, về đầm tà ổ của mình là đầm tà đổ ở ờ, ở Châu Trúc của mình ờ, cũng gần đến hồi kết rồi bạn bạn thấy con này khá khá đẹp không quá đẹp luôn xem video của mình ha có gì bạn cứ comment ờ, dưới hình like share chia sẻ dùm ờ, video của mình nè cảm ơn các bạn